Xin kính chào toàn thể quý đầu tư đến với buổi phân tích nhận định thị trường tuần từ mùng 5 đến mùng 10 tháng 7 năm 2021. Như quý biết ạ, thì tuần qua là một tuần tăng giá nhẹ của cậu vàng. À, đầu tuần thì cậu vàng có giảm giá nhẹ, chúng ta kỳ vọng cậu vàng có thể test chen tiến về vùng 174X, nhưng thực tế thì cậu vàng lại chỉ tiến về vùng 1750, sau đó tăng giá trở lại và ba phiên cuối tuần là cậu vàng tăng giá bất chấp thông tin về việc làm của Mỹ tuần qua là khá là tốt ở ờ, trong tuần qua thì như chúng ta biết là ngày thứ hai thứ ba thứ tư chúng ta không có nhiều thông tin quan trọng chúng ta chờ đợi thông tin của của họp OPEC thì OPEC không đạt được thỏa thuận và tiếp tục rời cuộc họp sang ờ, thứ hai đầu tuần sau à, thông tin quan trọng nhất trong tuần chính là bảng lương phi nông nghiệp và tỷ lệ thất nghiệp thì chúng ta biết là bảng lương phi nông nghiệp thì số việc làm được tạo mới của Mỹ tuần qua rất là tốt à, kỳ trước là 583.000 việc làm à, tháng vừa rồi thì kỳ vọng là 725 thực tế là 850 cao hơn uh, dự đoán của giới chuyên gia rất nhiều tuy nhiên có một điểm trừ đó là tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ thì tăng ngược trở lại à, tháng trước là 5,8% tháng này kỳ vọng giảm xuống 5,6 nhưng thực tế lại tăng lên 5,9 điều này nó cũng có một chút là hơi mâu thuẫn tức là cái số việc làm được tạo mới thì nhiều nhưng tỷ lệ thất nghiệp lại cao hơn và với cái ờ, thông tin về bảng lương phi nông nghiệp tuần qua như thế này thực ra về cái số việc làm được tạo mới thì khá là tốt đấy nhưng tỷ lệ thất nghiệp thì nó lại xấu do vậy thị trường tài chính lại dấy lên kỳ vọng là phép tiếp tục duy trì gói nới lỏng tiền tệ lâu hơn dự kiến và các thị trường tài chính phản ứng ngược theo hướng là thị trường đi lên Tuy nhiên bất chấp việc đi lên của chỉ số đô la index tuần qua thì cậu vàng cũng tiếp tục đi lên. Điều này nó cho thấy cái xu hướng phục hồi của giá vàng là đang khá là rõ nét. Đây, chúng ta nhìn chỉ số DG tuần qua. Chỉ số đô la index so với 7 cặp tiền tệ chính các bạn nhé. Đấy, DG thì tuần qua tăng rất mạnh. Chạm đúng chen của chúng ta 928 trước khi quay đầu đi xuống tuần qua là một tuần tăng giá của DI các bạn nhìn lưu ý nhé đây tuần qua một tuần tăng giá của DI à, DI trong tuần thì có 4 phiên tăng có một phiên cuối tuần giảm thôi Đấy, một phiên cuối tuần giảm còn 4 phiên tăng Tuy nhiên cậu vàng của chúng ta thì có hai phiên giảm 3 phiên tăng điều này đồng nghĩa với việc là có hai phiên DXY tăng mà cậu vàng vẫn tăng nó đang cho thấy là cái sức mạnh là tăng giá của vàng là xuống uh, mua lên đang thể hiện khá rõ nét bất chấp việc đô la index tăng giá. Và với việc đô la index đã test trend rồi thì nhiều khả năng tuần sau đô la index sẽ đi xuống thôi kết hợp với cặp nến đảo chiều ở cuối tuần qua. À, trước khi phân tích chi tiết về tuần tới thì chúng ta sẽ điểm qua tin tuần tới nhé. Tuần tới của chúng ta thì ngày thứ hai à, tâm điểm của chúng ta sẽ nằm ở cuộc họp uh, OPEC OPEC cộng như chúng ta biết ạ của OPEC cộng tuần qua đầu tiên là diễn ra ngày thứ năm sau đó không đạt được thỏa thuận rời sang ngày thứ sáu tuy nhiên đến ngày thứ sáu vẫn tiếp tục không được thỏa thuận và rời sang ngày thứ hai hiện nay uh, OPEC thì đang có một chút mâu thuẫn tức là các nước thì muốn tăng sản lượng khoảng 400 thùng trên một ngày tuy nhiên đối với uh, ờ, UAE thì lại các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất là không thống nhất các tiểu vương quốc ả rập thống nhất muốn là điều chỉnh lại sản lượng Đấy, đường cong sản lượng tức là muốn thay đổi lại sản lượng của tất các nước Ả Rập Xê Út thì muốn tăng 700 thùng trên một ngày Đấy. do vậy nếu mà việc quyết định để Ả Rập Xê Út tăng 700 thùng trên một ngày thì các nước khác sẽ phải cắt giảm trong đó các nước thuộc OPEC hoặc là các nước ngoài OPEC là OPEC cộng như là Iraq, Iran, Nga Điều này dẫn đến là hai ngày họp của OPEC vẫn chưa thỏa thuận được và đến ngày thứ ba chúng ta sẽ chờ đợi xem nếu ngày thứ hai mà OPEC tiếp tục không thỏa thuận và kết thúc cuộc họp với việc không có được đưa ra thỏa thuận chung thì chúng ta sẽ chờ đợi kịch bản giá dầu sẽ phản ứng. Theo tôi nếu mà không đưa ra thỏa thuận chung thì rất có thể giá dầu sẽ phản ứng giống như kỳ đợt ừ, cuối năm ngoái, à, đầu năm ngoái chứ, tháng à, À, chúng ta nhớ khi đợt tháng 3 tháng 4 năm ngoái đấy khi mà OPEC không đạt được thỏa thuận chung của giá dầu ấy và giá dầu rơi rất là mạnh. Lát nữa về phân tích kỹ thuật thì chúng ta sẽ đi chi tiết hơn về cái vấn đề này. Ngày thứ ba thì chúng ta tâm điểm của chúng ta sẽ là chỉ số uh, ờ, PMI IFN của Mỹ thôi. Ngày thứ tư Mỹ cũng không có thông tin gì quá quan trọng ngày thứ tư Ờ, tâm điểm sẽ là đêm ngày thứ tư à, biên bản của họp FOMC chúng ta biết là biên bản của họp FOMC này có lẽ giới đầu tư sẽ quan tâm nhiều hơn đến cái uh, giọng điệu cái ngữ văn của cái cái cái uh, biên bản cuộc họp chờ diễn ra FOMC statement diễn ra cách đây 3 tuần tức là cái việc uh, Fed sẽ giải thích chi tiết cái kế hoạch tăng lãi suất cũng như giải thích chi tiết về cái lạm phát cũng như kỳ vọng nền kinh tế cái này thì chắc chắn là cái câu từ của Fed trong cái biên bản của họp nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến quyết định của giới đầu tư ngày thứ năm thì như thường lệ chúng ta sẽ có là số người nộp đơn trợ cấp thất nghiệp và dự trữ dầu thô bên cạnh đó tuần này chúng ta sẽ có cuộc họp à, G20 tâm điểm cũng sẽ là cuộc họp G20 ngày thứ sáu chúng ta chỉ có tâm điểm là cuộc họp G20 nói chung là tuần này thông tin của chúng ta sẽ không không phải là có thông tin kinh tế diễn biến bất ngờ tâm điểm của chúng ta sẽ nằm thứ nhất là ở cuộc họp OPEC đầu tuần thứ hai là biên bản cuộc họp FOMC giữa tuần và cuối tuần chính là tâm điểm nội dung cuộc họp của G20 đó là về thông tin còn xét dưới góc độ ờ, phân tích kỹ thuật thì như chúng ta biết rồi ờ, cậu vàng tuần qua đã đi lên và gần như cả tiến sát đến vừa test chen tuy nhiên là không test được chen vùng 1740 không sao cả có sai số mà xét dưới góc độ kỹ thuật thì với việc đóng cửa uh, ờ, 1787 đóng cửa cao nhất trong hai tuần qua thì sẽ mở ra cơ hội cho cậu vàng chinh phục ngưỡng 1008 và xa hơn sẽ tiến đến vùng là 1835 1850 khả năng khu vực này mới chính là khu vực tranh chấp giữa gấu và bò để quyết định xu hướng còn hiện nay thì tôi nhìn thấy là khả năng tuần sau sẽ một tuần tăng giá rồi cái này là nó rất là hiển nhiên ờ, vì chúng ta biết là chỉ số đô la index tuần qua có 4 phiên tăng nhưng hai phiên ờ, thứ tư và thứ năm khi đô la index tăng cậu vàng vẫn tiếp tục tăng phiên cuối tuần đô la index tăng giảm thì cậu vàng cũng tăng đô la index đã chạm test trend rồi và giờ nhiều khả năng đô la index sẽ điều chỉnh đi xuống xuống trở lại vùng giá 91 năm sau đó sẽ tìm xu hướng tiếp đối với cậu vàng thì chúng ta thấy là trên các chỉ báo kỹ thuật cậu vàng nhé thì đã xuất hiện tín hiệu phân kỳ tín hiệu phân kỳ xuất hiện sẽ cảnh báo đảo chiều à, chúng ta nhìn thấy RSI trên chart daily khi giá tuần trước khi giá tạo đáy thấp hơn nhưng RSI vẫn tạo uh, đáy cao hơn và hiện nay chỉ số RSI đang đạt 41,8 nó nhấp nháy tín hiệu tăng giá khi mà chỉ số RSI này vượt 60 thì tín hiệu tăng giá sẽ củng cố mạnh hơn hiện nay tín hiệu mới nhấp nháy thôi tuy nhiên trở lại chart ngắn hơn thì trên chart H4 thì chúng ta lại thấy RSI đạt trị số 60 62 Đấy, cái tín hiệu tăng giá ở trị số này nó khá là rõ nét bên cạnh đó thì MACD đã tiến lên không rồi cắt trên đường tín hiệu nó cho thấy cái xu hướng tăng giá sẽ được mở rộng trong tuần tới trên chat 12 giờ cũng vậy chat 12 giờ thì MACD cũng tạo tín hiệu phân kỳ cảnh báo đầu chiều Đấy, cũng cắt lên trên đường tín hiệu và đang tăng giá với những chỉ báo kỹ thuật ngắn hạn như thế này thì tôi hoàn toàn thiên về khả năng là tuần tới sẽ là tuần tăng giá của cậu vàng nhá tuần tới sẽ là một tuần tăng giá và nhiều khả năng uh, giá hiện nay thì đang tiệm cận uh, MA 200 trên uh, chat 12 giờ khi giá vượt trên MA200 thì nó sẽ hướng đến khu thì lúc đó cái khu vực này sẽ trở thành hỗ trợ Đấy, chúng ta biết MA200 uh, ờ, hai tuần liền đều là kháng cự mỗi khi giá vàng đập đến này một lần là 1796 này một lần 1794 này và tuần qua là 1792 này ba lần liên tiếp nó là kháng cự và mỗi khi cậu vàng tiến lên đây thì sẽ đảo chiều đi xuống tuy nhiên hiện nay cậu vàng đang đứng quanh đây à, đang đóng cửa 1788 và xu hướng tuần tới sẽ là xu hướng tăng giá khi các chỉ báo kỹ thuật ngắn hạn hướng đến tăng giá ngắn hạn thì cậu vàng sẽ hướng đến vùng giá 1815 tuy nhiên cá nhân tôi không đánh giá cao vùng này tôi nghĩ là cái vùng tranh chấp của cậu vàng à, giữa gấu và bò nó sẽ diễn ra ở vùng là 1835 1855 đấy 20 điểm xung quanh vùng 184x cộng trừ này sẽ là khu vực tranh chấp tại đây thì nó mới diễn ra sự đấu tranh quyết liệt chứ còn trong quá trình tăng mà vượt trên 1008 đến 183x có lẽ cậu vàng sẽ bứt một cái nhẹ nhàng thôi Đó. chúng ta cũng biết là vùng 1830 hiện nay đang là MA 200 trên chart daily trên chart uh, Hả? trên chart 2D của chúng ta này và trên chart 3D của chúng ta chúng ta thấy khi thì vùng giá 185x 175x cũng chính là vùng hỗ trợ đấy lần trước khi vàng tạo đáy cũng test đúng cái cha cha MA200 trên 3D đi lên lần này ông test MA200 3D đi lên cái điều này cũng tương đối phù hợp thôi không không có gì bất ngờ cả trên sát tuần thì chúng ta cũng thấy rồi sau 3 tuần giảm đặc biệt là cái tuần uh, cách đây hai tuần một tuần giảm rất mạnh hơn 100 giá này từ vùng 1877 xuống đến 1860 ờ, tuy nhiên tuần qua là một tuần trước đó một tuần tăng giá hám phanh lại và tuần qua cũng là một tuần rút chân rất là mạnh cái sự nó thể hiện cái lực mua rất là mạnh trong tuần thì nhiều khả năng xuống tuần tới sẽ lại là một tuần bứt phá rất là mạnh cho mà xem tôi kỳ vọng tuần tới giá vàng sẽ hướng đến vùng giá 183x 185x xuống tăng giá do vậy chiến lược của chúng ta sẽ là canh mua thôi khi mà cậu vàng ra xuống uh, tăng giá thì chiến lược chính của chúng ta là canh mua Đây. trên chart uh, ờ, H1 chúng ta đã nhìn thấy cậu vàng đã bứt phá rồi đúng không ạ à, ờ, MA50 đã lần đầu tiên trong 4 tuần cắt MA200 đi lên do vậy chính MA200 bây giờ sẽ thành hỗ trợ khu vực 1776 1780 đây sẽ là khu vực hỗ trợ mua lên của chúng ta nhé chúng ta sẽ dừng lỗ khi giá phá qua đáy 1768 này Đó. Tức là chúng ta sẽ canh mua nhé Từ vùng 1776, 1780 Đây sẽ là khu vực mua Chúng ta dừng lỗ 10 đô ở khu vực 1768 Dưới 1768 Còn chốt lời thì đương nhiên chúng ta sẽ hướng đến vùng 1815 Còn quan điểm tôi sẽ hướng đến vùng 1835 Đó là xuống trong tuần Đó là đối với cậu vàng nhé đối với DXY thì như tôi vừa nói rồi tuần tới DXY nhiều khả năng sẽ đi xuống thôi giảm giá thôi đó và với việc DXY giảm giá tức là các cặp tiền tệ khác gắn với đô la sẽ tăng giá trong tuần tới đầu tuần thì đô la index hoàn toàn có thể tạo dấu trên tuy nhiên xuống chung sẽ xuống giảm giá Đấy, giảm giá và chúng ta kỳ sẽ hướng đến các cặp forex khác sẽ là xuống là mua lên đây chúng ta đi cụ thể từng cặp một đối với đô la index thì đô la giảm giá đương nhiên là USD giảm giá tuy nhiên đô la index thì hiện nay nó vẫn đang trong cái trend tăng ờ, trung hạn và ngược lại cái biên nó rất là thấp 111 với 110 lính 5 50 pip chúng ta sẽ không giao dịch cặp này đối với cặp u cạc tuần tới thì chúng ta cũng thành công khi giá đóng cửa trên vùng 1.2340 chúng ta mua lên và giá cũng chạy được 200 ờ, giá 200 pip phù hợp với điểm chốt lời chúng ta tuy nhiên cuối tuần thì u giảm giá nên u cạc giảm giá rất là mạnh u cạc tuần tới thì quan điểm cá nhân tôi chúng ta không giao dịch nhá chúng ta thành công với lệnh mua lên tuần trước ở tuần này có lẽ không giao dịch cặp này nữa đối với euro tuần tới thì với cái phiên đảo chiều rất mạnh cuối tuần thì tuần tới euro sẽ đi lên do vậy chúng ta sẽ canh canh điều chỉnh mua lên thôi Đấy. đối với euro chúng ta hoàn toàn có thể canh điều chỉnh chúng ta dừng lỗ dưới cái đáy hôm trước nhá 1.1800 như vậy chúng ta sẽ canh mua lên euro ở quanh khu vực 1.1830 nhé Tức là điều chỉnh som giá hiện tại 30 pip thì chúng ta mua lên Sau đó chúng ta dừng lỗ 50 pip cho tôi Còn chốt lời thì 150 pip Tôi kỳ vọng tuần tới euro sẽ lên được vùng giá 1.1980 mà chúng ta canh mua ở vùng giá 1.1830 thì tầm 170 pip còn chúng ta dừng lỗ 50 pip nhé AU chúng ta cũng sẽ canh mua nhé à, USD giảm giá thì rõ ràng là chúng ta canh mua hết rồi chúng ta canh mua toàn tập thôi đối với chất kỹ thuật thì AU chúng ta có thể canh mua khu vực này à, 0.7480 chúng ta dừng lỗ 50 pip tức là 0.7430 dưới cái đáy hôm trước nhá còn chốt lời cho nó mới cho tôi GU thì tương tự thôi cũng chung cảnh ngộ là chúng ta sẽ canh mua tuy nhiên điểm mua GU thì chúng ta phải nhìn qua đây khó đấy GU chưa chưa nhìn thấy điểm mua có lẽ chúng ta sẽ mua GU khi giá điều chỉnh trở lại khu vực này một chấm ba bảy tám mươi một chấm ba bảy tám mươi nhé cộng trừ năm pip chúng ta dừng lỗ thì phải dưới cái đấy hôm trước rồi một chấm ba bảy ba mươi như vậy chúng ta phải dừng lỗ ở một chấm ba bảy hai mươi còn nếu chuẩn thì chúng ta có thể dừng lỗ san một chút 1.3700 780 pip chốt lời GU chúng ta đi chốt lời 200 pip cho tôi nhé kỳ vọng giá quay trở lại vùng 1.3980 200 pip GG chúng ta không giao dịch vì GG nó cũng sẽ không biến động quá mạnh GN cũng vậy thôi đó là với các cặp tiền tệ chính mà chúng ta chú ý giao dịch như vậy chúng ta có thể giao dịch được tuần tới là cặp EU, AU và GU nhé đó là ba cặp nó sẽ thể hiện biến động mạnh hơn U cạc thì thôi đó đối với các cặp tiền tệ còn đối với ờ, chỉ số chứng khoán thì tuần qua chứng khoán Mỹ tiếp tục leo dốc tuy nó không tăng mạnh nó chỉ tăng nhẹ thôi tăng 1% so với giá mở cửa tuy nhiên nó vẫn đang men theo cái chen và test chen này hiện nay giá cũng đang tiệm cận test lại đỉnh chúng ta đang nhìn thấy dấu hiệu mô hình vát đỉnh do vậy quan điểm cá nhân tôi thì tôi vẫn kỳ vọng là biên bản cuộc họp tuần tới khi ra à, sẽ được mổ xẻ chi tiết các ờ, giọng điệu của Fed nhiều khả năng nó sẽ phản ánh à, vào giá và thị trường nhiều khả năng sẽ là điều chỉnh đi xuống do vậy trước mắt thì chúng ta đang chúng ta đã dự đoán mô hình ba đỉnh thôi nhé chứ đây chưa phải nó tạo bởi vì phá mô hình ba đỉnh nó phải đóng cửa dưới đường viền cổ cơ nhưng ngược lại thì giá vẫn đang ở phía dưới chen do vậy là chúng ta hoàn toàn vẫn có thể canh bán quanh đỉnh này tức là khu vực 348 3, 35 này chúng ta bán chúng ta dừng lỗ trên 352 chúng ta dừng lỗ khoảng 1% chưa đến 1% chấp nhận được 300 pip bởi vì sao ngắn nhất thì chúng ta có thể chốt lời ở 335 tức là dừng lỗ 300 giá mà chốt lời 1500 giá thì cũng là một cái kèo rất là thơm rất là tốt còn đối với ờ, dầu thì như tôi phân tích rồi cái khu vực 75 77 này sẽ là khu vực tạo đỉnh thôi cá nhân tôi đánh giá tạo đỉnh nó có hai lý do thứ nhất là trên chart tuần thì hiện nay giá cũng đang tiến sâu vùng quá quá mua rồi đấy và mặc dù giá tạo cái đỉnh cao hơn rất nhiều đỉnh lần trước 67 đỉnh lần này đang tạo 76 cao hơn 10 đô nhưng chỉ số RSI vẫn ở thấp hơn đang tạo phân kỳ âm và phân kỳ âm rất là mạnh luôn ạ không phải là cơ âm kỳ âm bình thường nên tôi vẫn tin về khả năng là giá dầu đang quá mua rất là mạnh và sẽ đảo chiều cũng như bên cạnh đó cuộc họp OPEC thì chúng ta biết tuần tới bất kể là bộ OPEC có đạt được thỏa thuận hay không theo tôi nếu đạt được thỏa thuận thì là tin ra là bán còn nếu không được thỏa thuận thì lại càng bán rất là mạnh bởi vì lúc đó ờ, các bên OPEC sẽ tùy tiện là tăng sản lượng không có khống chế chắc chúng ta còn nhớ cái ờ, nhịp rơi lần trước đây khi OPEC không được thỏa thuận giá dầu rơi một phát từ 42 về đến tận 28 rơi 30% chúng ta còn nhớ phiên hôm đó đúng không ạ phiên hôm đó diễn ra vào tháng 3 đấy ạ đầu tháng đấy ạ đó, hôm mùng 9 tháng 3 đấy do vậy là chúng ta chú ý còn ờ, với chất kỹ thuật thì chúng ta nhìn thấy là giá dầu sẽ đạt điểm cân bằng quanh vùng 50 cơ hiện nay cái khu vực quanh 50 này là khu vực điểm cân bằng của giá dầu mà 200 cũng nằm ở đây 55 do vậy là cái vùng hiện tại khu vực hiện tại thì rõ ràng là khu vực 75 bè này khu vực chúng ta có thể canh bán chúng ta dừng lỗ 80 thì chúng ta có thể dừng lỗ khoảng 3 4 giá chốt lời chúng ta có thể kỳ vọng về 50 55 là chốt lời 20 giá đây là một kèo hấp dẫn đấy nên các bạn hoàn toàn có thể tham gia còn với bạn nào mà muốn bán lướt sóng một đô thì theo tôi là không không khả không khả thi trong giai đoạn này nhé đối với giá dầu cá nhân tôi thiên về xuống xuống nhé do vậy khu vực này khu vực rất nhạy cảm các bạn có thể chờ đợi thêm tín hiệu khi giá vàng có tín hiệu đảo chiều lần trước đã tạo ra cây búa đảo chiều sau đó lại phá đi lên rồi nên hoàn toàn lần này có thể tiếp tục tạo ra tín hiệu vấn đề bây giờ phá giả thì tôi không nói bởi vì đang lúc tranh tối tranh sáng nhưng mà dựa trên các tín hiệu kỹ thuật trung hạn thì giá dầu sẽ điều chỉnh đi xuống và sẽ đạt cân bằng quanh 5x tất nhiên một khi nó đã xuống nó hoàn toàn có thể xuống sâu hơn xuống 4x 3x trước khi đạt điểm cân bằng 5x cũng nên tôi không thể biết được nhưng mà cá nhân tôi vẫn thiên về hướng giá dầu sẽ tiến về sẽ điều chỉnh về vùng 50 55 do vậy khu vực 75 77 này sẽ khu vực chúng ta có thể tham gia bán đối với tiền điện tử thì ờ, tuần qua là một tuần có cơ hội rất tốt để BTC đi xuống tuy nhiên BTC lại không đi xuống mà là một tuần giao động đi ngang BTC đi biên độ hẹp hơn ở mức là 325 tiến đến 36 một tuần đi ngang rất là hẹp Tuy nhiên với một tuần đi ngang hẹp như này nó lại mở ra cơ hội tăng giá ngắn hạn cho BTC Đấy với một tuần đi ngang biên độ hẹp nó đang mở ra cơ hội tăng giá ngắn hạn và BTC hoàn toàn tuần tới các tín hiệu tăng giá ngắn hạn đang dần củng cố nhá chúng ta nhìn thấy là RSI này nó có một cái giai đoạn đi phân kỳ rất là mạnh tuy nhiên với việc RSI phân kỳ rất mạnh mà giá không tăng đây cũng là một vấn đề thứ hai là RSI vẫn ở 49 chưa vượt lên 60 nên nó cũng chưa khẳng định được xu hướng tăng giá trên chart daily MACD tuy đã cắt lên trên đường tín hiệu tuy nhiên nó lại vẫn nằm dưới không nó đang thể hiện xu hướng tăng giá yếu chart 2D cũng vậy chart 3D thì cũng tương tự đang có tín hiệu tăng giá nhẹ các bạn nhớ nhưng để một đợt tăng giá mạnh thì thì thì chưa rõ lắm do vậy rõ ràng đối với BTC chúng ta có thể giao dịch đối với xu hướng ngắn hạn thôi BTC hiện nay ngắn hạn này chúng ta nhìn thấy này giá đang test M200 nhá 356 khi giá đóng cửa trên MA 2356, chúng ta kệ đi cho giá vượt tiếp 3, 366 đi sau đó giá test lại cái khu vực 356 này sẽ là điểm mua lên thì khi khi đó hợp lý hơn và chúng ta kỳ vọng giá sẽ tiến về khu vực là 40 41 đấy ngược lại nếu chúng ta mua lên lần sau ở 356 thì điểm dừng lỗ của chúng ta chính là 34 như vậy là chúng ta sẽ phải dừng lỗ tầm 1.500 giá chốt lời là tầm 4.500 à, giá như vậy tỷ lệ 31 cũng là một tỷ lệ chấp nhận được đó đó là xu hướng còn ngắn hạn nó đang đứng đúng ở mà 200 này không có không có tín hiệu gì cả đó, chúng ta lưu ý nhưng cá nhân tôi đang nhìn thấy những cái dấu hiệu là xu hướng lên ngắn hạn và giá hoàn toàn có thể hướng đến vùng giá 40 41 trước khi quyết định có thể break out khỏi cái hộp uh, khu vực 30 40 uh, 30 40 nghìn đã kéo dài 5 tuần nay hay không 5 tuần liên tiếp rồi giá đứng ở đây và rõ ràng trong khu vực này đang là xu hướng sideways sideways chúng ta không nói được điều gì cả sideways các bạn hoàn toàn chỉ có thể lướt sóng sideways thôi đối với các uh, má tiền tệ khác thì ví dụ như chỉ số ETH ETH thì có xu hướng tăng gió nét hơn BTC nhá các bạn nhìn thấy ETH đang có xu hướng tăng gió nét hơn BTC chart daily của nó đã bước vào xu hướng tăng đó. đặc biệt chat weekly chat tuần thì cây đến tuần này đóng cửa áp đảo cây đến tuần trước nó thể hiện cái xu hướng tăng giá rõ hơn rất là nhiều nên ETH tuần tới hoàn toàn có thể tiếp tục tăng hướng trở lại vùng ờ, khu vực 2009 hiện nay đang 2003 BCH thì cũng có xu hướng tăng nhưng nó yếu hơn ETH đó là một số ờ, cặp tiền tệ ờ, chủ chốt thôi BNB BNB thì lại rất là yếu chưa thể hiện xu hướng gì cả đang tích lũy đi ngang rất là chậm XRP cũng vậy như BNB thôi vẫn tích lũy đi ngang dưới M200 à, yếu hơn cả BTC luôn LTC thì lại càng yếu Tiêu chung lại chúng ta có ETH mạnh hơn BTC thôi Còn BTC thì lại mạnh hơn một số ăn coi khác Có lẽ chúng ta cần chờ thêm tín hiệu nhé Đó là toàn bộ cái phân tích nhận định tuần từ mùng 5 đến mùng 10 à, tháng 7 Chúc quý đầu tư có một tuần giao dịch thành công